Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chơi Minecraft thực tế ảo mình đã mời các thành viên của Hero Team vào để chơi cùng với mình Và sẽ có 3 vòng game cho mỗi người chơi Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với trò chơi đầu tiên nha Người chơi sẽ phải đứng giữa một hồ lava Và sẽ phải nhảy bắt cua qua từng block Nhìn có vẻ đơn giản nhưng thật ra sẽ rất khó Vì người chơi sẽ phải nhảy luôn cả bên ngoài đời thật Nếu thua thì sẽ bị đánh Và bây giờ cùng xem Hero Team sẽ vượt qua thử thách này như thế nào đây Phong cận TV Ờ, cái cái cái cai kiếm anh bật lửa đây tí nữa ừ, ừ, Phong nhảy xuống lava đốt đốt cho Phong. cái gì ông nội? Và hình phạt á là có một cái búa, cái cái búa rồi cai đem đem đem ra màn hình cho khán giả xem cho mấy bạn xem coi. Đây mấy bạn ơi. Ý vậy? Và hình phạt của người thua là sẽ bị ờ, dùng búa đánh nha các bạn nha. Ừ, à cái búa này búa đồ chơi nha các bạn. Ok. Rồi, thử nhảy với cái đầu tiên rồi. Oh my god, té té té ngoài đời thật luôn từ từ tôi phải lấy chớn nè mọi người ạ à. đừng chết đừng đừng đừng đừng nha đừng nha tim tim tôi đang bị thụt xuống từ từ mọi người ok rồi còn 4 tim một hai ba hai ba no no no sao Mẹ ơi con thất bại rồi Đánh vậy đúng không? Quýnh mạnh vô bạn Ây TV Tôi uh, ờ, Kevin Ron Vinahao Nhưng mà trước khi bắt đầu thì mình sẽ ờ, Một năm này có xây một ngàn sẽ không bao giờ tàn ra bây giờ cái này một lắp dễ thôi Dạy thôi, dạy thôi Người này quá Dạy thôi Ê, chưa chết, chưa chết Đây, cái này bây giờ nhìn em tiếp nè Hay quá Rồi cái này một máu thì nói chung là nó cũng quá là thừa Cái game này phải nói là Ông nhanh lên, ông nhanh, ông nhanh, ông nhanh, ông nhanh, ông nhanh, Xem mi đào 3, 2, Đang tập nhảy qua nhảy đúng không rồi Rồi mình, mình không muốn làm điều này đâu okay. yeah. <laughs> Mèo Simi Rồi bây giờ tới lượt của mình nha mọi người Clap clap clap let's go oh. <laughs> ok ok review tiếp ủa cái này cái này vợ là một lóc luôn hai lóc hả oh my god ôi ôi em đi lượt rồi xem lùi xuống đi Tôi lùi xuống dạ. tôi lấy đà Trời ơi What? Ủa Gì vậy sao hai lần Ờ đâu gì đâu Cái này nãy ờ, cay quýnh đó phải bình nha Và đến với trò chơi thứ hai cũng khó không kém Đó là mỗi người chơi sẽ được 10 chiếc mũi tên Để bắn trúng 7 mục tiêu đã được đặt ra Nếu người chơi nào bắn không trúng 7 mục tiêu Thì sẽ bị loại Khá là khó đó nha Để xem coi Hero Team sẽ hoàn thành trò này như thế nào nào Phong cận TV mọi người à, chuẩn bị coi mình là Robin Hood nè mọi người mình là Robin Hood nè ừ. mọi người coi mình canh mình ngắm nè cái thứ hai nè bạn mình phải canh kỹ vô bạn ơi à, đấy mũi tên tiếp theo mấy bạn thấy cái tay của mình ở trong game nó đang rung không mày

quá cay ơi quá cay ờ, ơi nếu mọi người không biết thì hồi xưa á là mình kiểu có đi học bóng cung á mọi người ờ, mình cũng được à, kiểu mấy kiểu mình cũng được mấy giải ở ca thế giới rồi đó ờ ờ ủa ủa ủa ủa ủa giải Oscar thế giới kỳ vậy ta Oscar Oscar ờ thì ờ, nói chung là mình à, phải ủa gì vậy no, qua bài tiếp theo xem đi đào bây giờ mình mình mình mình mình nhắm lật lật tí nha mọi người lật lật tí trời ơi tay rung luôn mọi người wow! rồi uh. đó yeah ôi ủa đâu rồi dạ. rồi xong ủa đâu rồi ủa đâu rồi cố lên cố lên không không rồi Bây giờ Sam hình như Sam còn một tay Đánh rồi, đánh đánh lên, phải đánh lên Ôi, Ủa, đánh nhẹ chị nhảy cái Rồi, rồi Mèo Simi Rồi, ok, tấm hàng thứ hai này tức ghế mọi người, ok ba hai một cha Yeah, let's go Ok, bắt đầu nè, ba hai một action ơi ok lại ha. rồi giấu giấu à ôi bắn đi bắn đi sao nó không à cái cuối cùng nè cái cuối cùng trời ơi ok mình sẽ phá mình sẽ phá lời người của phong cần ba hai một Mr. Việt Mọi người cổ vũ đi, mọi người chả nói gì hết Mọi người, mọi người chơi, cổ vũ, mọi người cười nhỉ Đây Một gì yên tâm Không chặt Không dọn đâu, người chết rồi mọi người ơi, mình thụt hai cái người cổ vũ đi, khổ quá, mình chả nói gì Nhất ai có lần, nhất ai có lần Hết rồi, hết rồi Hết không, còn tụi mình sẽ chấm hết <laughs> Yeah Rồi dạ. Wow ok làm sao em chúng ta sẽ phục thù bất cùng thằng đánh mình đấy mày mình sẽ xem lại video của thằng nào đánh mình mình sẽ đấm nó và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với trò chơi cuối cùng Đó chính là hãy chọn đường đi đúng Mỗi người chơi sẽ phải chọn một trong hai đường đi Nếu đi đúng đường an toàn thì sẽ sống sót Còn nếu đi vào đường nguy hiểm thì sẽ thua cuộc Để xem Hero Team ai sẽ là người chọn đúng đường đi nhé Phong cận TV bây giờ tôi biết chọn đường nào đi chơi một trong hai đường tôi phải ngồi xuống tôi ngắm thử một tí nữa đến lượt cay chơi để em quýnh cay cho mọi người ấy da quá đồ ác độc ngươi là đồ ác độc cay nè Siren TV với club ngoài đại lộ đông tây mình sẽ thấy Ồ ok bây giờ là hồi nãy là bên đây là đại cái đi leo này trái trái trái chạy đúng không đúng rồi chạy nè chạy đúng rồi tao đi lượn với club mùa đại lộ đông tây mình sẽ thấy chiếc sông hai. tâm lý học ờ, mà em đã coi 12 bộ và Squid Game thì nó phải tiếp tục là bên trái trái Không Ôi, em tưởng đâu em phải tin anh chứ em phải số em tưởng đâu người tạo ra bát để chơi đồng tâm lý đó ờ, nhưng mà thì ra em mới chính là kẻ bị thao túng tâm lý mèo simi đó ờ, cho bạn thắng được màn hai bạn không bạn không bị đánh nữa không cho màn thắng này thì sao gì đây cái nào này thì sao gì đây semi đào rồi bây giờ nãy là Phong Cận đi qua đây rớt đúng không? Cái này là bên này là đường đi đúng. Ừ. Ừ. Rồi qua Rồi bây giờ Theo tính chất bắt cầu Bên này là đi được Thì chắc chắn bên này cũng đi được Từ mình test coi đi được chưa? Mình phải test Chắc chưa Rồi chắc rồi Yeah Rồi Theo tính chất bắt cầu tiếp Như mọi bạn thấy hai cái màn kia là không rớt rồi vì có nghĩa là bên này nó rớt với bạn đó bây giờ mình sẽ thử nha mình cũng sẽ test thử coi test cái gì đi qua luôn có test chưa rớt mà bước lên cái đó là thua rồi không có nhiều thua thua nha bạn ăn gian ờ. thời thời cái cái thật ăn ăn gian từ trong game tới ngoài đời thật này ăn gian lý tưởng ăn gian kỳ Mr. Việt Bây giờ màn thứ ba này thì nãy mình tư vấn cho mọi người rất là nhiều anh em ạ và bây giờ có ai có nhu cầu tư vấn cho mình không không anh ơi anh tự chơi là anh tự chịu đi thôi Giờ, anh dạ, tư vấn em, anh ờ, bé rồi anh tới đường em, em, nhớ là anh là kiểu học giỏi tâm lý học lắm ờ, kiểu giờ mình chơi trò tâm lý ừ, năm mươi thì mới năm mươi gọi yeah. Ờ. yeah. Hello team, hello team.